thế nhưng liệu liệu rằng lòng mình có đáng thành rung động khi gần em say là cơ hội dễ nhất để để người ta chân thật em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào mm. hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày thôi coi như chưa nghe thấy cảm ơn vậy và dường như là đôi ta đã thích tôi he he 안녕하세요. Hello mọi người nhá. Hello Ozin, em Tú là phải chơi tinh tú à. Bây giờ là phải chơi server Việt mọi người ơi, không vào BBE rồi. Máy mình có còn vào. máy bên kia của mình nó còn trả vào được server việt cơ thành ra là mình phải qua đây chơi một tí á mình tính là không chơi rồi nhưng mà <tsk> ngồi không nó cũng chả làm gì á và đã chơi một hai trận không đi ăn cơm anh em ạ hello phạm hello anh huy nhá em chào anh huy nha trả anh một trăm điểm đây à vào đây anh cảnh ơi vào đây sao nhìn cam ở đây tóc mình nó có bị vàng vàng ấy, anh em nhở cam sáng quá hay sao á cam nó hơi sáng một chút nó hơi sáng một chút vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay thế nhưng liệu liệu rằng lòng em có đang thấy uhm. chào thằng tóc vàng à <laughs> không nhặt được đồ à xin cái à, gậy đi ơ ờ, có game cùng mà khác lobby kìa à, do em chơi nick nhưng anh slide điểm nó hơi thấp ấy thành ra là không biết là có gặp được không anh cảnh chơi nick nào đấy tính ra là lâu rồi mới quay lại xem vào việt không thật ra là mới ba ngày thôi chứ không hẳn là lâu nhưng mà không biết là có nhớ gì không cứ chơi theo gọi là cảm bản năng nhé tôi một một lít nhẽo ui lên like một tí mà có tôi một một lít là được anh huy ơi để em tú cố cái bú một lít đi ăn, ăn ăn trưa nào vì một bữa bún có thật là nhiều thịt và cá tu sẽ cố ngày em lớn yêu thương này là một ngày em chào yêu thương cái là mình em đã tin ngày đó sợ người nói chung là bản này có dốc đồ ấy đánh thích hơn là cái bản asta đấy asta nói chung là mình nghĩ là dễ vào tốt hơn nhưng mà dốc đồ thì cảm giác xoay bài ấy thì nó mượt mà hơn anh lính anh lấy nick đại cao thủ săn à lấy nick đại cao thủ săn mà lại không gặp à là do em hay là do anh vậy nhưng mà sao máy của máy bên kia của em nó bị đầy cái gì ấy em cập nhật xong không chơi được luôn rất là khó chịu rất là khó chịu trái tim thần tượng và cảnh binh ui một trăm ba mươi lăm máu thì đánh đánh cái kia thì nó phải gọi là gì gì á ê một chút không một chút cái đấy không hay á mình cần á mình cần gọi là lâu ngày chưa chơi rồi mình cần thêm máu á con này nè hay nè một cái quỷ thư hoặc là một cái nỏ xét không hello em tú à hello anh nhầm anh hello anh nha giáo an bái giác thuật sư deep à không không không em tú không chơi mấy bài không thật ra là chơi ra cái gì mình chơi đấy nhưng mà khả khả năng là cái đồ này chắc là mình đánh renta hoặc là đánh ari á nói chung là chưa biết nhưng mà hiện tại thì đang có một cái quỷ thư hoặc là một cái nỏ xét rồi thì nói chung là từ từ mình lắp nhá cơ bản là bài mình chưa có win được đánh lu đi nhở đợi ngoại binh đi mình nghĩ là đợi ngoại binh được á nhưng mà lu mấy rao xong rồi cũng trả xuống dưới lấy đồ được nhở chẳng qua là bây giờ mình úp cấp lên thôi úp cấp lên thì may ra là có ngoại binh được ngoại binh đây rồi từ từ nhá em tú có hai con rồi nè hi, hi. xin nhẹ cái kèo của anh huy ngay <laughs> vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay uầy chắc là mình phải về xem việt chơi ấy cảm giác em mình chơi chả bao giờ top một được anh em ạ <laughs> em tú xin cái em tú xin cái pháp sư mới được búp à wow meta cuối rồi mà vẫn update hả em tưởng là cái trứng này là hết rồi chứ bây giờ vẫn còn cả meta mới nữa à bịp nhờ mình thấy lobby khá là mạnh ấy thành ra là mình sẽ lên con uy lao hai he he em tú xin cái em tú xin cái em tú xin cái <laughs> dạ, dễ chưa game dễ chưa kiểu lâu lâu về từ từ nhá không nhà này ông tin hai chắc là mình vẫn thua thôi mình sẽ đép được một hai chết đấy hi hi một đồng không ui tí nữa thì được một đồng hay nhá con này đi hay nè ai nít thua ai nít thua Kathleen vẫn là những giáo án ngoại binh ngu dốt như ngày nào mọi người ạ vẫn là những cái win thôi không thể nào mà đánh lưu được một cách hành chỉnh cả em tú rất là đần đần thế lên con đi lao hai làm gì ấy một trăm ba mươi lăm máu mà cứ sợ thôi cái ông vt này đần chưa vẫn là những cái giáo án ngu gốc như ngày nào mọi người ạ chắc mình phải gọi anh slide qua coaching một giáo án ngoại binh quá đần thật em tú lên đi hai làm cái gì à? em thèm đép máu quá thấy lobby ai úp bốn mọi người ạ đần thế nhưng mà không sao mọi người còn nhiều máu mà còn nhiều máu mà cứ từ từ đi cứ từ từ đi anh huy ơi cứ từ từ đi em tú còn máu em tú đép được em tú trận này phải bú quá phải bú quá một trăm ba mươi lăm máu coi như là rau này mình mới ra ngoại binh đê đen một chút đê tại vì bình thường ngoại binh thì chưa chắc là ra đau đầu đâu mình tự an ủi vậy nhưng mà rau này hy vọng là đép được một chết á gặp nhà này không đép được chết nào à khó nhở một tỷ máu sợ thua à rồi có biết chơi ngoại binh không thì bảo à không nhưng mà trước giờ mình chơi kiểu nó bị vậy rồi tại vì mình nghĩ là kiểu gì đau đầu cũng thua thôi nhưng mà sao lại có nhà level ba này hỏng rồi từ từ nhá mình phải kiếm lại con ila một cái không là em tú đi á em phải em tú phải kiếm lại con ila một cái không có à không có à đừng gặp nhà này nhá phải giả vờ cho chết vào anh em ơi không là người ta nhìn á gặp nhà này à nhà này à nhà này sao yếu thế không nhà này mạnh rồi còn nhà này à nhà này ba cái gì đây hai học giả với cả có con dây chuyền trục tội mình nghĩ là lo được á mình thua ấy mình thua hết á mình thua hết á mọi người ơi đột biến kết liễu à cảm giác đột biến đấy mình check rồi mà bây giờ vẫn phải check lại à sao bây giờ cảm giác ấy nhở đánh nó khó đấy nhở cuối cùng top tám đúng gớp chè đây rồi gặp cái nhà yếu rồi nhá may quá tí nữa người ta không đòn anh em ạ tầm này thì người ta win được mình á hợp lý nè với cả mình đét một chết luôn hi hi sáu máu mắt rồi nè xạo không nè đâu ra có mà có mà tuấn anh ơi tối nay dần năm mươi mắt thôi gặp mà này lại không đép được anh con nào mọi người ạ nhưng mà không sao nhá ê cse ba siêu nè ông này chơi battle đúng không ông này chơi pubg nè trong team cse mình nhớ là có cse có ông ba siêu gọi là tài năng trẻ của pubg á thì mình biết nôm na như thế hi hi chào tám mươi anh em nhá chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha chắc là mình like hai game à, server việt thôi tại vì mình thấy đánh server bbe không có tiếng việt á thành ra nó cũng hơi tù nên là về server việt chơi một chút một tí nhá bây giờ mình đẹp nhất là lấy được đồ gì đây hiện tại là mình đang đánh hướng đến renanta thôi thì đẹp nhất là một cái gậy nữa ui nhưng mà gậy ba tiền thì hơi khó còn nếu mà không được thì mình lấy giáp làm quyền năng nhá em tú xin gậy được không em tú xin gậy với mất luôn à vậy em tú xin giáp nhá xin cái giáp nhá lấy cái dép đi mọi người làm mấy quyền năng cũng được hi anh tú và hello hải đăng nhá hello em nhá lấy cái dép đi lấy cái dép đi lấy cái dép đi nhưng mà bây giờ cảm giác là nhà nào cũng mạnh rồi mình đép đép bình thường á hai con này hai con gp liệu có ngon hơn con này không mình muốn đép quá để mình xem nhá nhà này level năm chắc chắn là mình thua một trăm phần trăm nhà này level năm chắc chắn là mình thua rồi nhưng mà bây giờ thay vì hai con gp hay là cho con đấu sĩ vào thêm một chút máu cho mọi người nhờ mình nghĩ là hai gp dồn đem con này không dồn đem chết con này không hoặc là dồn đem chết một con không tại vì bây giờ thêm máu ấy thì cũng không có đem ấy thì nó cũng chả làm gì đâu mọi người ạ mình nghĩ là dồn chết một con luôn đi thì nó ngon hơn á dồn chết một con luôn nhá hello em à hello anh anh nhá đấy để như vậy là dồn chết con con bọ là đẹp nè hi hi hi hi đồ ngốc làm được một con bọ là được một đồng nhá là lời nhá phải làm á phải làm á nhưng mà lại không bắn được rồi ê giết được con eco á ui con kia không kịp bắn rồi kịp bắn thì mới giết được kịp bắn cơ kịp bắn cơ mới giết được cơ không kịp bắn thì hơi khó rồi ngày mai set up một buổi uống bia nhỉ em tú mà không không không không không không cuối tháng rồi không uống bia nhá bro ơi qua tháng thì được cuối tháng em tú chịu tầm này em tú chịu á tại vì bây giờ cuối tháng rồi thật ra là một ngày em tú phải like năm tiếng thành ra là uống bia xong rồi về buổi tối không like được á hoài lắm không được không được không được chắc là để qua tháng nhá bro ơi bro moriarty <laughs> với cả uống bia thì set up với gipmy chứ set kèo với em tú làm gì em tú có biết uống đâu em tú có biết uống đâu từ từ nhá bây giờ mình bán con này đi hay là bán con uy lao một đi mọi người nhở mình cảm giác bán con này đi ngon hơn á không thật ra rau này sẽ hack được cho mình một đồng nên là mình không phải bán gì cả bây giờ mình phải xếp thật là khéo để hack được một đồng nhá nhà này level sáu à chị ôi đấm năm chết luôn cặp nhà này mình sẽ đép được một chết nè mình sẽ có cách đó là để bọn này ở dưới để đép được một chết nhá anh em ơi mình sẽ làm như vậy nếu mà gặp nhà đấy gặp nhà này đi gặp nhà này đi năn nỉ á, năn nỉ á, năn nỉ á, năn nỉ á. đây rồi à không phải à gặp nhà này không đép được chết nào rồi nắm chết rồi chắc là bán đi á bán đi cái có phá được kỷ lục hũ mười lăm của anh slide không à hũ đầu mình mất rồi chứ phí quá chắc là thua anh em ơi gặp nhà này mạnh quá nhà này còn level năm nữa à level sáu nữa cơ chín mươi chín máu hũ bốn à nãy giờ mình thấy hũ nó cũng bắt đầu mở mở to chắc là hũ ngon đấy mặc dù là nãy giờ mình không check anh huy chuẩn bị về việt nam cho xin cái kèo đi kèo gì anh huy anh huy thích kèo gì rượu bia hay là kèo à, bay lắc quên nhầm rượu bia hay là bay nhảy hay là hay là hay là hay là hay là gì gì <laughs> kèo đi à ơ em tú cũng không chơi được bbe à bbe đang bảo trì gì mà mọi người thành ra là chưa chơi được nhá lucian khá là ngon nếu mà bắt lại đép thì khá là ok mid fortune à mid fortune hai con này không hay là một chút năm ngoại binh nhở mình nghĩ là để như vậy vẫn đép được quái thôi cơ bản là con y lao hai mà không đép thì hi hơi hơi bịp thôi để chắc cốp hơn thì mình sẽ con bít fortune vào nhá nó giảm hưu được á thì nó chắc cốp hơn một chút quỷ thư luôn mọi người nhở tại vì mình nghĩ là lobby ai cũng mạnh nhá lắp luôn mà đép nhá không du lịch bbe à bbe đang bảo trì mọi người ạ chưa chơi được nhá nên là mình về xem vào việt với cả bbe chưa có tiếng anh à chưa có tiếng việt á mình muốn đợi tiếng việt luôn đợi tiếng việt chơi thì nó ok hơn nữa nữa nữa nữa đợi tiếng việt chơi thì nó kiểu à, chơi nó hiểu luôn á hiểu ok bây giờ đồ này à một cái găng thì nó hơi xấu nhưng mà bù lại có một cái kiếm ê đồ này tính ra là mình đánh ấy được ấy chứ mình đánh gì nhở mình đánh à, Jihin hoặc là cv được ấy nhở lâu mà mình chưa đánh cv với Jihin thật ra là lâu người có chơi sẽ server Việt đâu mà đánh cái bài gì khả năng bay lắc được đó thú <laughs> là khả năng bay lắc một chút đâu một chút bay lắc không gặp nhà nào level thấp thấp đây đừng gặp nhà này gặp nhà này xấu chết vào mồm á nhà này lúc đầu mình win đúng không hy vọng là gặp lại đi nhở hoặc là gặp nhà kia đi hoặc là gặp lại cái nhà gặp cái nhà mà ban đầu mình à, hướng hai hai hai gặp nhà này mình đét được một con à, một con camel á hello tuấn việt nhá lại về đâu mà nghiện tiếp rồi à nữa nữa nữa nghiện nhập đâu hello vũ khắc hải nhá đét được con camel vậy nãy thì mình win rồi bây giờ thì lại thua nguyên nhà khó chịu nhờ không đép được chết nào nhưng mà mình đánh giá là vẫn còn nhiều máu á trận này chắc là mình làm đâu đó khoảng hũ mười hoặc là hũ mười một nhá xong rồi nổ và đẹp nói chung là mình nghĩ là <tsk> khổng lồ hóa đánh về gì cũng được thôi quan trọng là tí nữa đợi lõi hai rồi mình chốt bài nhá bbba lỗi à tú à bba lỗi á mọi người ơi không vào được nhá nó đang bảo trì á chắc là mình nghĩ là nó sửa lỗi một chút hoặc là nó thường thường server thử nghiệm thì nó sẽ bảo nó sẽ bị lỗi thì mình nghĩ là đang bị lỗi một cái gì đó cho hai gp vào đi nhở hai con mid for kiểu không có xạ yếu lắm nãy giờ hũ của mình hình như là mình nhìn là toàn là vàng nhưng mà sao hũ to ấy ta toàn là vàng mà lại hũ to nhở bây giờ mình làm sao đép được một chết ta chắc chắn là gặp lại nhà này nè thì mình sẽ xếp làm sao cho con này đi qua đây đi để cho bọn này của mình đi xuống dưới giết được con này không như vậy đi đấy chuẩn chưa chuẩn chỉ chưa nhưng mà không biết con cassadin này có qua đây không hà đi qua đánh con gp đây ui bọn này không đi xuống giết con này rồi khó nhỉ mà hiện lại nguyên nhà đấy anh em ạ được một chết không được một chết không được một chết thế nhở chắc là được chứ đứng ui cắt lin ông này auto bắn vào đầu cái em tú cái không được một chết luôn mặc dù là con này còn một tí máu biết thế quả đấy mình lắp thêm một đồ một mảnh đồ chắc là đép được một chết á nhưng mà mình lắp không kịp mình không lắp chứ mà <laughs> không lắp không kịp em tú đần đấy em tú tóc vàng đần đấy trẻ tóc đen đây nhuộm tóc làm gì không bây giờ tóc vàng động lực màu vàng chắc là mình không đánh mid for rồi mình lấy ba trang bị đi nhờ ba trang bị xong chốt bài đẹp á chứ bây giờ lấy trang bị đầy đủ thì mình cũng chưa biết chốt bài gì á hơi kỳ ui trận này mình vào top được ấy nhá đồ này à từ từ này từ từ này cái khúc này mình thấy nó hơi hơi bắt đầu gọi là ấy rồi đấy vào cái thế ngày xưa của mình rồi đấy thế gọng kìm rồi anh em ơi bây giờ mình lắp đồ đánh ta không một cái quyền năng trăng quyền năng đánh với nhà này thì nó hơi mệt nhờ nhưng mà nổ hũ xong thì thường thường mình nghĩ là đánh Reanta là hợp lý nhất rồi còn nếu mà đánh Sivir thì có cho mình một cái cung xanh và một cái từ từ nhá nếu mà đánh Reanta à, thì có kiếm súng nè quyền năng với cả vút rồng vút rồng trận này có cần không nhà này cần ui leo bảy ra cái xe. không rồi lõi như vẽ vậy sao mà top một trời không cần vút rồng không cần vút rồng vút rồng cần vút rồng cần vút rồng thật ra là vuốt rồng được á mình nghĩ là lắp luôn đi mình làm một trận renta đó mọi người ơi tí nữa chắc là mình lấy một cái ờ, nước mắt cái làm một trận renta nhá em tú đi à chưa đi được đỡ vần thôi á đỡ vần mình đánh ít khi vào top lắm với cả không có top cao rồi á mình nghĩ là đánh renta đi đánh renta anh em ạ đừng có win nhá má con gna ờ, hai này chắc là lo được á hợp lý này mình đẹp đẹp quá hay chưa hay chưa bro chưa bro chưa bán luôn đi bây giờ mình nhặt nước mắt nhá hello em tú à hello hạ văn thiên nhá hello anh nhá em tú cần nước mắt ai nít nước mắt nước mắt con này cầm mà bú luôn sáu mươi tám máu nói chung là mình còn ba mươi máu mình nổi nhá là nói chung là bây giờ đang là hiện tại là hũ bảy à, hũ tám hũ chín hũ tám hũ chín vậy thì à, bốn chấm một xong là hũ mười vậy thì bốn chấm hai mình lên hàng tám mà mình nổ nhá hợp lý chưa hợp lý chưa trận này phải mãn nhãn á quả trứng này tí ra được ấn đấu sĩ hoặc là hóa kỹ thì đẹp vừa rồi hình như là ra một mảnh đồ đúng không mình thấy nó có hai cái giống nhau á nhưng mà mình chưa check anh em ạ nay không test bbe nữa à em tú à bbe đang bảo trì nhá hạ vân thiên ơi với cả em tú đợi ra tiếng việt luôn á bây giờ đánh tiếng anh nó hơi mù á về server việt chơi một tí cho nó gọi là đỡ bị ăn hành cái hai tướng bốn vàng à cảm giác hơi cùi một chút nhở mặt trời bay lên mua con này vào không để xạ thì nói chung là con này thêm được một chút đam khá là ok nhưng mà nếu mà mình cho con này vào thì lâu lâu đâm được một con á gặp nhà này à gặp nhà này thì không đâm được con ori rồi gặp nhà này thì đâm được con này chúng ta không có xin ra sẽ vứt đi thành ra là mình nghĩ là sẽ là xếp như vậy thôi vậy đi còn Kathleen lâu lâu rùa một cái được á để con cookie bị kéo cũng được gặp nhà này không biết là đép được chết nào không nhìn con mo khá là ngấy á hơi bị ngấy một chút hy vọng là đép được con blitz nhá mỗi round mình chỉ cần đép một đến hai chết là mình nghĩ là thành công lắm rồi á ui con mo lên chiêu rồi ui hai hai hai hai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đép bằng hai chết là thành công rồi á làm thêm một chút năm ngoại binh không á nếu mà ra thì em tú làm thật ra năm mươi tám máu à một rau nữa là còn khoảng gần bốn mươi mấy à nếu mà năm ngoại binh thì làm được tầm một hũ à em nghĩ là không đâu nếu mà là năm ngoại binh tầm này thì không tại vì chỉ được một hũ xong rồi tí nữa bỏ một cái ấn ấy, thì nó hơi phí trừ khi không có cái lõi thì ngon hơn nhá wow hai tướng năm vàng một con tam ken trắng được đấy chứ mình nghĩ là mình sẽ up cấp và mình bán đi một con cookie còn không thì cho hai con này vào đi nhở cảm giác sẽ cũng chẳng có thêm đam mấy đâu ok chơi trước cũng vậy à ăn thua về việt nam thôi á mình nghĩ là chơi trước thì được cái lợi thế là nhớ mặt tướng chứ với cả lúc mà ra bản à, lúc mà ra tiếng việt ấy thì mình sẽ dịch được ấy thì chơi chắc là ok hơn mà chơi trước nói chung là sẽ sẽ có lợi thế thôi quan trọng là ít hay nhiều và mọi người có thực sự là quan tâm đến cái bản BBE hay không. Như kiểu ông Binky với ông uh, Ozin á mình thấy chơi trước kiểu lợi thế mà. Đánh hay vãi. Ui, nhưng mà sao con Cinderella này không ném đi mọi người nhờ? Mình thấy nó nhấc tay lên rồi mà. Sao nó không ném ta? Giờ mới ném nè, rõ ràng là pha vừa rồi nó không ném đúng không? Nhưng mà vẫn được một đồng mà. Hợp lý đấy. Vẫn được nha, 46 máu nè, một round nữa là còn 30 mấy máu là đẹp. Là bắt đầu nổ á hai con tam ken luôn chứ là tam ken học victor là bú đừng có dây xì hay là gì hết u một cái nón với cả một cái này à mình nghĩ là lắp luôn để mà nổ nhá lắp luôn để mà nổ đã rồi đây vần nãy giờ ra hai con rồi à một con rồi đúng không sách này chắc là tí nữa mình dùng anh em ạ tí nữa có đấu sĩ rồi mình dùng nhá cảm giác nãy giờ chưa ra đấu sĩ á đường dài mới biết ngựa hay chứ mấy ông chơi trước sau gặp bọn đánh hay cũng rớt điểm mà ăn thua tư duy thôi à nói chung là tư duy chắc chắn là ăn thua rồi nhưng mà mình nghĩ là chơi trước vẫn có lợi thế với cả tùy vào à, tùy vào mỗi người kiểu tập luyện với cả chai hạt như thế nào nữa chứ không hẳn chứ không hẳn là chơi xong mà không có cái kết quả được một cái bốc đồ luôn trang ui mặt trời bay lên bay lên mọi người ơi ngoại binh luôn à ngoại binh xạ thủ à xạ thủ thì không ngon rồi ngoại binh đi nhở ngoại binh một chút đâu làm một chút nhá tại mình mình nghĩ là được á lo được á cái trận này lo được á anh đi sâu vào trong tim em giết chết yêu thương ở đây một cái bốc đồ một cái bốc đồ hiện tại thì cho con nào cầm nhá anh em nhờ mình đang tính tính nó cho dây xì nhưng mà hiện tại thì chưa có dây xì nên là cho dạng con này đi ok đập một cái găng anh em ạ đập mắt không cái này à vậy thì lấy cái sojin nhá cũng được bú chưa top tám hơi ngon á làm hai thêm hai hũ đi à được được được để em tú xem đép được nhiều hay không đã cảm giác đao sau có thể lên luôn á xong rồi tí nữa mình đánh đánh cũng được cố lên ba mươi lăm máu mình nghĩ là nổ đi xong rồi đánh năm binh win lại cũng được nhá tại vì mình sợ lên sau á tí nữa hết tướng hay là gì mệt lắm với cả tranh thủ đi tí nữa người ta mạnh lắm anh em ơi sojin hay như nào á sojin đi sojin đi sojin đi hai tơn nữa hơi muộn đấy thật hai tơn nữa là còn mười máu chơi khó lắm mình nghĩ là nên nổ luôn đi tại vì tầm này mà ui một giáp chết à hai hai hai hai hai ai nít ai nít giáp chết á kazik với cả đời ấy vần à seraphim bỏ này kazik à kha'zix hai thật ra là không cần lắm bỏ luôn vi này vi hai mình nghĩ là nổ thôi queen là queen queen queen Reanta Reanta Reanta Reanta Reanta. Mình nghe từ từ đã anh em ạ, phải nổ một chút đã, phải nổ một chút đã. Nhưng mà hết rau nhở. Thêm một rau nữa nhá. Mình hứa là thêm một rau nữa cho mọi người nè. Bây giờ sẽ bán con này đi. Lucian. À. Gặp này, này chắc là chưa nổ được rồi anh em ơi. Mình đang thiếu con xe Juani nữa, thiếu con xe Juani nữa là đẹp để có mít for nổ hay để con khác nhở anh em nhở. để renta mình nghĩ là nổ ngon hơn đấy con mít for hơi cùi anh em ạ một rau vẫn thôi nhá hai hai hai một đồng quá. ui đao này mà nổ free luôn là đẹp đấy chứ cố lên hai hai em tú nổ em tú rén cái em tú rén cái em tú chạy cái em tú chạy cái nổ đi nổ đi nổ đi nổ đi ra mà nếu mà ra cái trên thì mình đánh thêm năm cái nữa nhá nếu mà ra cái trên thì mình đánh năm mọi binh tiếp còn không thì mình bỏ ui zinix à nhưng mà thôi không được anh em ạ không đánh zinix được sivir bán này bán này bán này u uh, một con v 2 à một con v 2 từ từ nhá anh em ơi Rary cầm đồ này tạm này bỏ này đi victor vào ba hóa kỹ ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ra ta ta cho tạm cho tạm cho tạm cho tạm một chút đồ nữa à còn đồ à còn đồ à còn đồ à thật ra là mình có ui đồ này không phải của mình à vậy thì bán cái này đi cái chắc là mình thay form mình đánh top một trận này cái tự nhiên trận này có cái ờ, kèo top một của anh huy làm tú ấy quá làm tú bú cái <laughs> nếu mà bình thường là mình sẽ đánh năm mọi binh rồi ấy nhưng mà thôi trận này em tú đánh xin phép được cái top một cái anh vt vào che bbe đi tải lâu quá à chơi bbe xong về việt nam rén quá em ơi á sao lại rén được sao lại rén được bây giờ mình lấy đồ gì cho victor đây cái xa à, cái xa này không ngon mình lấy siêu côn không hay là mình lấy đồ cho vi một cái nỏ xét chăng hay là siêu côn nhỉ siêu côn đi một con siêu côn nhá siêu côn không có tí nữa mình đập đồ này mình đập một cái ấn ngoại binh mình đập một cái ấn ngoại binh còn sojin với cả nó thì cho victor sojin nó cho victor còn à, một cái sojin đập với cả đập một cái găng anh em nhở đập một cái găng ra được nỏ xét hoặc là ra được cái dây chuyền thì ngon đúng không hợp lý chưa binh chưa tính vẫn chuẩn nhá vẫn chơi là chuẩn á chơi vẫn phải gọi là ui cất tầm outfit anh không để quần dơ muốn bắt anh à khó lắm em đừng mơ sát thương mức độ này anh không cần dùng súng anh chỉ cần dùng thơ từ từ này cho con này à, cái này đã cái này đã ơ đồ của mình đâu ta ủa đồ mình đâu hết rồi mọi người ủa đồ ông tú đâu đây à gang đồ này à đồ này à ui đập ra vệ sĩ à phế đấy cho này tạm đi bỏ con này ra nữa đúng không bỏ con này ra nữa đúng không lỗi em tú ấy chưa bỏ chưa bỏ cho tạm dây xi đồ tanh nhá dây xi đi mình không muốn cho dây xi bốc đồ lắm đâu không ra được cái gì ngon nghỉ hết đúng không thành ra là bây giờ mình sẽ bán hai con cv ở đi bài mình nói chung là tốt một chắc rồi chẳng qua là bây giờ mình à, <laughs> lên chín các anh em ạ ok nói chung là đánh server vba về đây vẫn bú nhá cho jc cầm bốc đồ à tí nữa mình muốn cho jc cầm đồ thủ ấy mọi người ơi ui nhất thống nữa bú rồi thiên sứ ban phúc cũng được nhưng mà thật ra là thiên sứ ban phúc bây giờ mình không cần bằng nhất thống đâu lên cấp mình kẹp nhất thống chắc chắn là ngon hơn hứa cảnh binh à cảnh binh à kẹp con này vào đúng không hợp lý chưa ui ông hoàng kích hệ cái ông hoàng kích hệ cái ông hoàng kích hệ cái đây xì là áng mây bên trời vội vàng ngang quá. cho con này tạm đi nhờ mọi người nhờ chẳng thể nâng điệu thật ra là nãy mình có thể để cái cốc ấy nhưng mà mình không muốn con nào cầm cốc ở trong đây lắm nên là thôi anh em ạ uhm, cái dép chết này cứ để ngoài nhá nói chung là trận này mình top một chắc rồi bây giờ mình kiếm con sù quê lên cấp để cho ấy và thôi hoặc là cho con đột biến vào đột biến cai xa kẹp vào phụ đam được mình lên cấp nhá mọi người ơi sao không đập cái kiếm chỗ con siêu cốt ờ ha hơi lỗi một chút anh em ạ lỗi mình nhá lỗi mình nhá phải đập cái kiếm ở con chỗ con sicon đấy lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi em tú lỗi em tú sorry mọi người slide để em tú cày dùm mà ngon à có đâu anh slide đánh được mà chẳng qua em tú vào chơi nên anh slide cho nó nhẹ nhàng tình cảm một chút sao giống anh victor không được kẻ vậy à ba con kazik này xong rồi giống mình kiểu con sicon bóp chết hết lắm nhà này có chiến lợi phẩm không vậy mà sao con kazik nhìn hồi máu nhiều thế hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi đóng thua con kazik này lắm anh em ạ thua một rau này à nói chung là thua một rau này thì mình chỉ thò tiền một tí thôi chứ cũng không thể nào mà ngăn cản mình top một được trận này hết á ba mươi máu vẫn nhiều nhá hôm nay em ngồi máy ai thế hôm nay em ngồi máy thằng em em cái tại vì máy của em không vào game được xong rồi chiều nay mình còn phải tham gia một cái sự kiện của OTA đó là live game môn vịt anh em ạ mà bây giờ anh em nào trong đây biết chơi game môn vịt không chỉ cho mình với trò chơi con vịt đấy trò chơi ducky á cái trò hôm bữa mọi người chơi á ờ ờ em chưa biết chơi trò đấy tại vì chiều nay phải chơi vậy hả nhưng mà trận này chắc là em đánh ờ, top ờ, năm cho anh các anh sẽ like bài bài xấu của anh sẽ like chắc là phải đánh top năm <laughs> xem mà sợ mình đánh rớt điểm hay sao mà xem mà chăm chút nào bán con này đi mọi người ơi lên cấp nhá lên cấp nhá hai quyền năng với cả quỷ thư à hay là hay là cái này nhở nhưng mà cái này thì ra giáp lưỡi nó hơi phế thật hai quyền năng thì chắc chắn rồi mình nghĩ là đợi đồ đi tí nữa con cá chê á mình nghĩ là tí nữa có cá chê cũng được mình uh, chắc là lên cấp luôn anh em ạ hơi rén một tí rồi tất cả mình kiếm con cá chê luôn nhá không phải là hơi rén đâu nhưng mà mình muốn cái kiếm cái chê á con này à cứ lên hai tạm đi cho con này vào thì hai hệ nè ui bướng chưa thật ra con này ngon hơn đấy nhở quên mất lên cấp nha lên cấp nha mình nghĩ là đợi à, tí nữa đợi cái mình đợi gì nhở hoặc là mình đôn con này bỏ ra không thật ra là kiếm súng cho con này không ngon lắm nếu mà lấy thì lấy một cái re ke à mình thì mình chưa có nỏ xét đấy anh em ạ mình đang muốn đợi một cái nỏ xét với cả một đồ gì nữa trong dây xì nó ngon hơn nhưng mà bây giờ phải ra cá chê đã thì mới được <clears throat> mình nghĩ là mình có nhất thống ấy con nào cũng có đam ấy thì bài mình mạnh rồi lì một chút nhá diệt kìa em à diệt à diệt à ừ, diệt cũng được nhưng mà em tú lỡ lắp đồ mất rồi ui quên mua con xe du này rồi lỗi em tú á bỏ này đi đôn cái nhá siêu côn với cả cá chê à từ từ nhá ngon này ngon này cá chê kiếm súng không một chút cá chê kiếm súng không cho nó ăn đam đó mọi người ơi ăn banh tầm này chưa cần đâu ăn đam đi zeke à zeke này cần á bán cái này đi này bán cái này đi này à... Ờ, bán cái này đi này cho nó ăn đam hay ăn banh mọi người giờ mà lấy kiếm súng ra thì thật ra là cũng được kiếm súng ra à nhưng mà siêu côn hai thì cũng ngon cơ nên là từ từ nhé mọi người ơi gặp bàn này mình nghĩ là mình win được á nhà này cơ bản là đang cai xa một cai xa hai thì mới ra có hốp ăn mình với cai xa một thì hơi khó đấy bùm bài delta này nổ xong vẫn là một cái gì thế lực nhá rồi nốt cái chê hai hack đồ không xong rồi tí nữa mình eco lại nhá bbe vào được rồi em tú à nhưng mà chắc là em tú đánh server việt hai game mất xong rồi đi ăn cơm mất chiều em tú chơi bbe sau còn bây giờ chắc là chơi server việt một chút tại vì bbe tiếng anh ấy mình không dịch được với cả vào ăn hành quá và ăn hành quá thành ra là muốn chơi cái này hơn á ăn zinix không một chút zinix không nhờ mình muốn eco tiền một chút á siêu gôn hai ra là bốc nhiều á anh đi vào sâu tìm à, mình muốn lấy đồ ra quá mọi người ạ tại vì tí nữa chắc chắn là mình nhiều đồ rồi thành ra là bây giờ lấy đồ luôn nhá kiếm súng con này nó hơi thừa thật mình nghĩ là kiếm súng nó hơi thừa á mình đang muốn đợi đồ đẹp hơn á tại vì con cái chê của mình tí nữa chắc chắn sẽ làm việc được tầm này thì nó chưa chưa làm việc được thôi nhưng mà tí nữa sẽ được nhá ui nhưng mà cảm giác con victor này nãy giờ của mình bị con kazik đe dọa hơi nhiều nhá nhưng mà nãy là renta một thì thua thôi bây giờ renta hai rồi thì nhà này không có tuổi á với cả mình lên chín rồi thêm được hệ với cả thêm được ấy á thành ra là hơi khó cho cái nhà này cái hơi khó cho cái nhà này cái đập vô cái đầu cái bon bon hai hai hai thật ra là mình mười chết đấy thành ra là kẹp nó hệ nó sướng hơn nhỉ mình đang thừa con CV đúng không nói chung là bỏ CV ra thì mình sẽ kẹp được con swain và kẹp được con swain thì mình có thể bỏ mazaha thật ra là tầm này mình nghĩ là kẹp con nào năm tiền như kiểu cái xa các thứ là ngon hơn đấy, chả cần ham một hai hai cái đam ở đâu ui lấy được cái này cũng hợp lý nào lấy được cái áo choàng cho con victor nãy giờ mình để ý con victor kiểu nó chưa kẻ kẻ được nhiều bốc đồ chắc là không cần đâu mình nghĩ là lấy áo choàng đi áo choàng hoặc đồ dây si lấy áo choàng đi mình cần chắc chắn là victor nhá còn không thì lấy áo choàng cho con cá để nó đỡ bị chết không tại vì bản này à quên rau là trận này mình thấy có nhiều nhà đám sốc á từ này roll nốt đi roll nốt đi roll nốt đi kiếm con gì hai đi kiếm con gì hai đi một con hai đi một con hai đi delta không cần anh em ạ cái xa cái xa cái xa cái này cần đấy cái này cần đấy cái này cần á cái xa tí cv cũng <laughs> hay là cho cái xa cầm áo choàng nhỉ mọi người nhở cái xa cầm áo choàng à? thật ra là cái xa một có cần thiết không không cái xa bỏ đi mình nghĩ là áo choàng cho victor á nói chung là victor hai với cả con này hai thì mình chắc chắn top một rồi chẳng qua là tí nữa bỏ slot này đi kẹp con gì khác thôi nhà này ra đun ra hai cái lốc luôn hả à có một cái lốc với cả ra đun ra một cái à từ từ nhá victor của mình mà không kẻ được thì hơi mệt á may là kẻ được anh em ạ may là kẻ được kẻ được vẫn thua Ê, phải đôn hai phải đôn hai á đần đấy đần đấy đần đấy mười bảy máu à, mười bảy máu nguy hiểm á nguy hiểm á phải đôn hai cái thật ra nãy giờ mình đang chấp đồ á nó hơi gì gì một tí lại là cái xa à? lại là cái xa à? từ từ nhá mình xếp lại anh em bạn nãy giờ mình chưa xếp á thôi cái xa không chơi đâu mình chỉ chơi hai đem thôi nhá nếu mà cảm giác gặp nhà mạnh nữa thì mình phải lắp luôn cái ấy á phải lắp luôn cái kiếm súng á thôi xếp nghiêm túc lại cái không chơi cợt nhả nhá không chơi cợt nhả nhá phải đánh nghiêm túc á ủa chơi game gì lạ thế à em tú chơi game uh, à, tem file ps tactic á cai xa thay con manzaha đi à cai xa thay á em tú đang lấy đấu sĩ mà à quên em tú đang lấy pháp sư mà ui vẫn thua bìm bịp à từ từ nhá sao con vi của mình với con dây si của mình mà không tanh nổi bọn này à phải lắp đồ à già mà không non đánh kinh vậy ê phải cần hai sao mọi người ơi không ai sao là em tú đi ấy ngủ quên rồi em tú à em chào anh tô nhá ngủ quên đi làm mà anh tô từ từ nhá bài này mà ao tốt thì mệt á mệt mỏi á mệt mỏi với công việc á bài mình victor này các thứ này thật ra đáng thường cv mọi người có khả năng thay con gì được hơn ngon hơn không tại vì cảnh binh thì lấy thêm hệ này à. mà sao nhà vừa rồi mạnh vậy ta bảy nhà phát minh đánh bằng kha mà kha mạnh vậy à nó có thực sự là update gì không vậy đợi đi à đợi đi ở à, trận này top năm thật à do mình không có nỏ xét nữa anh em ơi hơi đuối u một cái nico cứu em tú đây rồi hai hai hai em tú cần em tú cần cái này á phải cần cái này á ui cứu nhá pha này cứu nhiều luôn á pha này cứu nhiều luôn đấy anh em ạ cứu rất là nhiều luôn á nhưng mà mình muốn cho cá ăn quá rôn cái không rôn cái không không rôn cái cũng chả giải quyết vấn đề gì mình nghĩ là nuôi luôn đi nuôi luôn đi cá hai đi cá hai đi cá hai cần đấy cần á thêm một chút máu cũng chả cần đâu một cái tim băng cho con à, từ từ xem gặp nhà nào vậy nhá nếu mà gặp nhà kazik thì mình cho ở dưới à nhà này cũng cá hai bảo sao mình rút không ra ai lên là hai con này hai xong rồi ổn không anh à rất ổn nhá cho con cá đi con cá đi đao này mình nghĩ là sẽ hack đồ thôi tại vì nhà này yếu á nhà này không có khả năng gì mà mình thua được hết á nhà này mà thua được thì hơi bịp nói thật luôn đấy một đồ ngay một đồ ngay nhưng mà lại ra cái dép à hơi phế nhờ anh em nhở ra cái dép thì hơi phế á hai đồ à hai đồ à hai đồ ngon nhá ngon nhảy nhá ngon nhảy nhá kẹp vệ sĩ vào á ừ ha không nhưng mà vệ sĩ vào thì cũng chỉ tanh cho con uh, tanh cho con gì nhở con con uh, con kia của em tú không ngon lắm nhưng mà con con vệ sĩ vào thì có đam à quên có cc nhâm nhở quên mất con này có cc này á hi hi hay á hay á respect uh, trịnh quốc cường nhá một cái đồ đam nữa không phải cần đồ đam ấy anh em ơi một cái nón cho con cá chê hay là một cái kiếm súng nhở nón đi nón đi nón đi mình nghĩ là nón á với cả này đi cái này đi cái này đi vội á vội á tầm này phải vội á gặp nhà này hoặc là nhà này có lốc à anh em không để lốc được nha không để lốc được nha gặp nhà này thì easy rồi chắc đám tú win thôi của sao bbe nhìn lạ thế bbe này à, mới dịch ra tiếng việt đấy anh tô trông nó hơi lạ một chút hay là bây giờ mình uh, kẹp galio vào không galio thì bỏ nó con này đi à galio hai cc ngon đấy chứ nhưng mà gặp nhà khổng lồ này thật ra là cũng không cc được ui nước mắt à nãy mình để là có số sojin rồi có số sojin con này thật ra là không cần đâu mình nghĩ là victor hai là giải quyết hết vấn đề của trận đấu này rồi á nên là mình xin cái à, top một của anh huy cái he he chả giác thiên nhiên nữa à từ từ nhá tú cho ăn đam đi nhở mọi người nhở thật ra là nhiều đam rồi mình nghĩ là ăn ăn tanh vào thì ngon hơn á gặp lại nhà già mà không non là nhà già mà không non thì đi em tú cho cái này thì giết kiểu gì nữa đúng không nói chung là nãy mình chưa update thì thua thôi bây giờ mình update hết rồi thì kiểu nhà kia nó <tsk> hơi tầm thường á hello trần thu nhá hello ba trăm anh em nhá chúc ba trăm anh em một à, ngày à, thứ sáu thật là nhiều niềm vui nhé đảo một chút ngay loạn choạng ngay cho vi xuống dưới ngay được chưa mang kazik xuống đây lốc à nhưng mà là lốc được con reanta thì hơi khó rồi con kazik này bị cảnh binh nhá mình nghĩ là đấm nhà này khoảng đâu đó bảy chết á nếu mà si không búp thì chắc là bảy chết á con victor của mình chỉ cần ra chiêu thôi Bùm. À, ok hai bốn sáu tám à lệch một tí à ừ. xin cái top một cái xin cái top một cái nhà này bây giờ cần gì đây cần cai xe cần cai xe thì mình chỉ cần cai xe bên kia luôn máy chiếu không máy chiếu không mọi người máy chiếu nhở tí nữa thì đi nhá tí nữa thì mất con cai xe nhá tí nữa thì lấy được cái xe rồi nhà kia cái xe hai cũng mệt đấy nhở victor victor victor bây giờ mình nghĩ là cho cá ăn full dam không mọi người full dam không cá full dam này mọi người nhờ ui nón nữa thì thôi rồi đấy đi rồi đấy nhà kia đi rồi đấy đi chắc rồi đấy em yêu vội thế cứ mai sao lại trêu đùa gặp mẹ này à mình sẽ có cách thôi mình sẽ có cách thôi nhà kia thì không có lý do gì để mà mình thua cả nên thành ra là cũng hơi khó cho nhà kia đấy mình còn một cái chiếu đúng không chiếu con này đi chiếu con uh, chó ghét với cả con gì đấy blitz à à con này con cá anh em ạ thì nó hơi khó đấy cờ blitz kéo cay xa à? ui đỉnh vậy viewer đỉnh vậy được nhá nam nguyễn ơi được nhá anh tầm thường thế thôi vừa vào đã thấy em tú coi thường rồi à có đâu chơi dây năm cảnh binh đi á nhưng mà em tú đang đánh top một trận này cái trận này có kèo với anh tô ạ thành ra là tú xin cái kèo của anh huy cái hay nhá hay nhá ui quên mất cho cá ăn chứ cho victor ăn gì đấy thì mọi người ơi mọi người ai xem mà chưa like cho mình xin một like nha mọi người ơi mọi người bỏ ra một chút thời gian like cho em tú với gặp nhà này kéo một chút đi nhờ kéo một chút đi nhờ với cả chiếu chiếu một phát cái có ai thương lăng lo cho em điều anh luôn dư kín trong tim chạy đi đâu sao mà chạy được đấy kéo ngay con cây xa nhá thích kéo cây xa em tú kéo cây xa hợp lý chưa nhà này nói chung là mình nghĩ là lên victor hai đấy nãy victor một của mình thì yếu thôi còn lên victor hai thì bây giờ câu chuyện nó sẽ là khác ok nếu mà bây giờ đánh chắc hơn thì mình ôm xa được nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu tại vì người ta lên cây xa hai cũng chả ăn được bài mình á cơ bản là bài mình là một bài nổ hũ á thì hơi khó cho cái lobby này ui còn ra lốc nữa thì thôi nhá một chút blitz kéo gọi là thể hiện gọi là đẳng cấp không không nhờ vào sự may mắn không kiểu chơi game bằng sự gọi là kỹ năng không xong rồi rau này thua cái top hai không <laughs> top hai đi like rồi like thêm nữa được không anh à, được nhưng mà là ở video sau nhá đừng có làm video này ai nít like ai nít like hello trần thu em tú đấm anh đau vào cờ đáng ra anh top ba rồi á nhưng mà bài em tú bây giờ nó cũng chỉ thế này thôi em đâu có xếp anh đâu anh bình minh ơi em có xếp anh đâu nuôi một con gì năm vàng hai sao cho con cá ăn nữa là đẹp mọi người nhờ Ui, lên con này hai nữa thì xong game rồi đấy bram nữa có ai thương lăng lo cho em cho em dây xi à dây xi hai không dây xi hai cho ăn không ok ok nhà này random ra ấy à máy chiếu à à quên random ra à quên nhà này đánh quái ra cái gì nhờ? vút bẫy à nhưng mà mình nghĩ là phải mười cái vút bẫy thì ăn được á chứ một cái thì nó cũng hơi ít á thật phải mười cái đi mười cái chặn được mười lần chiêu của victor thì ăn nhá còn một cái thì nó hơi ít ok em tú xin cái gì gì cái chưa hơi dễ nhở không thích like đó lêu lêu à không thích like làm còn lêu lêu à yêu lêu chịu vậy <laughs> <laughs> nhưng mà game này kiểu nó hơi nhẹt đấy. sao cảm giác mình đi qua bbe đánh xong rồi về server việt nó vẫn ao trình ấy nhở Ê, từ từ nhá tính ra là mấy ngày mình không chơi server việt á cảm giác về đây nó hơi ao trình nhỉ mọi người nhở đánh top một kiểu nó hơi dễ dàng á nó hơi bình thường á mọi người ơi kiểu bro quá hay sao á qua bbe chơi xong rồi một hồi đã đời tiếng anh các thứ rồi về đây không rồi đánh top một à top một mà kiểu một cách gọi là bình thường luôn á mãn nhãn luôn á không thật ra là mãn nhãn thì không nhưng mà kiểu đánh nó easy á ê bro nhở hmm. lịch sử đấu ghi cái top một cho nó oai tí ngoại binh <laughs> ngoại binh 2.2 không ngoại binh 2.2 hơi bị dễ đây <laughs> gáy chết thế à? nữa nữa nữa ao trình server việt nhưng bị ao trình ở bb á ở BBE thật ra là bây giờ anh đánh gọi là test bài thôi chứ nếu mà để gọi là thực sự bên uh, ờ, e, BBE mà anh đánh nghiêm túc á thì anh nghĩ tầm 10 Ozin á, 10 Ozin thì ăn được anh. Chứ còn một Ozin thì hơi ít thật. Nếu mà là anh đánh nghiêm túc nhá, 10 Ozin thì ăn được. Vào khoảng đâu đó là khoảng 20 30 anh xì lai đó thì mới ăn được. Chứ còn ờ, cơ bản là qua BBE thì mình chỉ gọi là bắt tướng cho nó quen thôi chứ còn để mà chai hạt thì mình nghĩ là hơi khó cho các anh em khác á <laughs> lát gửi anh huy số tài khoản nhé anh đang dở trận xíu à em cảm ơn anh huy nhá được anh huy ơi cảm ơn anh huy nhiều có kèo của anh huy nên tôi với chai hạt một chút bây giờ chắc lại xóa rồi mọi người ạ 2.1 ngoại binh 135 máu cứ ao trình thôi à nữa nữa em tú cảm game mà anh anh anh anh bình minh ơi em tú lấy khổng lồ hóa cảm game ra ngoại binh mà xong ngồi ra được con queen luôn thật ra là rao đầu em tú dôn con queen á chứ không phải tự ra đâu ra con gp với cả con ganh blank đâu đâu con gp với con ganh blank là hai con là một mà nhở ra con gp với cả ra con uh, uy lao uy lao hai xong rồi mất trích đau đầu được chưa đánh chấp một rao như thế rồi vẫn còn kêu là chó đỏ thì chịu từ lúc 12.9 tới giờ chưa chơi game nào em tú có gì hay ho chơi thử anh xem với á 12.9 là cái bản là việt nam hả anh tô hả nhưng mà bây giờ em mới chơi lại game đầu ấy đây là game thứ hai nè nên là em không biết là có gì hay ho không nhưng mà ra rõ gì hay hay thì em chơi cho anh anh tô coi nhá tại vì bây giờ em không biết á hay là xin ra nhở à hay là anh tô nhắc nhẹ mình là chơi xin ra đi chưa thấy kèo xin ra đâu kiểu thế đúng không chắc là em tú phải làm một chút xin ra em tú đội cái nón lên cho tóc nó đỡ vàng lắm mọi người ạ he he em tú gọi là cosplay cảnh sát anh cảnh sát gọi là thà anh cảnh sát gọi là hiền hậu nghiêm túc thì mười trận ao tám trận hai trận còn lại top bốn á thật á nữa mình đánh bên server bbe nhá mặc dù là không top một nhưng mà trận nào mình cũng gọi là vào top top bốn top ba khá là kinh á chẳng qua là mình không muốn đánh top một thôi tại vì bây giờ mình cơ bản là mình đánh top một thì mọi người lại bảo là ui chơi game với thằng này thằng này toàn top một không mà chơi với nó làm gì mình đã chơi cách khác còn hơn thì năm tú nghĩ là bbe thì ai top một cũng được ai muốn dẫn đầu cũng được nhưng mà khi sau này mà về server việt nam rồi á thì lúc đó cho em tú kiểu không có đường tay á chắc là khi đó anh em tú phải gọi là đấm hết á đấm hết một cái đầu cái lobby việt nam này cái <laughs> lõi gánh còng lưng rồi trận này ai cứu á anh cảnh ông muốn chút một chút gọi là trên dưới trận này không anh cảnh ơi anh cảnh nói thế em tú hơi chạnh lòng á anh cảnh ông muốn chút một chút gọi là trên dưới trận này không anh cảnh có muốn chút một chút à vừa rồi em được kèo 100 k thành ra là bây giờ một chút gọi là trên dưới 90 nghìn không có thì em thua em còn lại 10 nghìn mua chai sửa tinh <laughs> em thua hip hop mà anh cảnh xét may mắn cái gì đấy may mắn cái gì đấy anh cảnh có muốn một chút gọi là chín chục trên dưới ui trứng 26 à trứng này khá là lâu nhá sao trông con bobby này bây giờ bé vậy mọi người hay là màn hình gip mi bé nhở anh sinh năm bao nhiêu thế mình sinh năm chín chín đó mọi người ơi 12.9 là lúc nó chuẩn bị có mốc năm ngoại binh á là cái mốc cái trứng này ấy hả anh tô hả là cái mốc trứng này ấy hả nói chung là meta bữa giờ vẫn như vậy mà ta còn có thật ra là có update đấy nhưng mà em không biết là update cái gì hai găng à làm trận cv nhở trên thì anh được gì nhỉ à thì đấy trên dưới à, chín chục cái nếu mà anh được thì 9 chục 9 chục 9 chục 9 chục để có gì em còn 10 k mua chai xì tinh uống cái ai đang top một thách đấu việt nam thế à anh bill đó mọi người ơi anh một mình một meta thì nói chung là anh đấy à, sinh năm không sinh năm bao nhiêu thì quan trọng gì nhưng mà anh đánh hay anh chơi từ rất là lâu rồi và anh là một người hiểu game nhưng mà khi mà gặp em tú trong ranh ấy thì anh bill cũng chỉ là cái tên thôi <laughs> từ từ nhá xong này mình gáy khét vậy ta học ai vậy học hợp chỉ à đúng là nick đại đế khác đúng là nick đại đế khác anh em ạ giấu cái giấu cái giấu cái đúng là nick đại đế cái thần tài top một một mét nhám tú á ui thật không vậy thật không vậy ê tính ra là bây giờ mình mới đọc ấy nhưng mà mình lấy trước rồi nhá đợi đi xong rồi lõi sau ra ba mươi lăm máu bầu bu sốc ui từ từ nhá cái ông mèo con say cỏ này hai nước mắt xong rồi bảy ac à một chút AC Zade ờ, không? Một chút AC Zade với cả đỡ gần bên BBE không? Một chút Zade không? Mình cần một con Uilaui á, giống cái trận này ngoại binh xong rồi không ra con nào lắm. Nên là chưa biết được chuyện gì đâu anh em ạ. Chị Vin xin info, xin info gì ấy chị Vin? Morgana à? Ê nhưng mà mình phải lên cấp ấy, bán đi thì tích tiền được nhưng mà mình phải lên cấp ấy anh em ơi. Phải lên cấp cái. Uilao. Một con nữa anh em ơi, một con nữa, một con nữa, một con nữa mình phải zone ấy mình phải zone ấy mình chơi lớn ấy mình chơi lớn á mình chơi lớn á đích slime mọi người chơi lớn á chưa ra chưa ra phải roll tiếp á vẫn chưa ra vẫn chưa ra đây rồi đây rồi đây rồi rào đấy rào đấy rào đấy ra nhanh ấy nhở ra nhanh nhở ra nhanh ấy nhở ra nhanh nhở ra nhanh ấy nhở phải ra phải chơi ấy phải chơi ấy phải chơi đấy đây rồi info bạn tốt một thách đấu á info một đấy một thách đấu là anh à, piu à, info là phạm đình quảng hay sao á từ từ nhá gặp bạn <coughs> đã được một chết không vậy nhà này vệ sĩ châu đấy đôn hai cái mới ra à? ba cái hai cái nhở nhưng mà sao hết tiền rồi anh em ơi nhưng mà ra là được rồi á mình nghĩ là ra là được rồi á chỗ anh mưa to tú rất mạng để trận sau à được được tha danh cảnh ấy nhá Ui. <laughs> đúng là nick đại đế khác mọi người ạ chẳng thể nâng niu những câu thề cứ như vậy thôi không một lời lặng lẽ thế chia xa chiều mưa bên hiên vắng buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim thương em anh mãi xin là điều anh luôn giữ kín trong tim he he chơi nói hên lại tự ái á có tự ái đâu hên mà em tú hên mà em tú hên á em tú vui vẻ không quẹo á em tú hên á chơi game bằng hên á <laughs> cày thế nhờ không sao không sao có tiền rao sau úp cấp nhá ê tính là ra vừa rồi mình gọi là win để gọi là có tiền úp cấp rao sau á mình đang tích lũy tức cái tại vì năm ngoại binh thì mình nghĩ là rao sau sẽ gọi là bắt đầu từ một cái hũ ba của ba ngoại binh à ui vẫn bú không có gì hết tám messi ở à, zone ông zone ông một chút zone ông zone một cái là luôn á tin mình zone một cái là luôn hứa hello anh tú à hello hàng duy nhá đần à nhưng mà bây giờ người ta để ba chết em tú biết làm như thế nào bây giờ anh anh tô he he gặp nhà này nữa à? nhà này có chiến lợi phẩm mình mình thua hai nhà này mình đét được một chết nè cố lên hai con uy lao y không chiến lợi phẩm mà được nhá mình cần win đao này á à quên mình cần thua ấy nhở win gì đấy điên à thua win win bây giờ đi chợ mình sẽ nhặt một cái cung trận trước mình đánh Renta rồi nên là trận này mình sẽ đánh cv nhá hai bài gọi là mạnh nhất meta nhưng mà cái ông đấy đâu rồi nhỉ thôi mất một mét với em tú rồi à, anh trọng trí đi nhưng mà thật ông bởi anh trọng trí ui máy gip mi hay ấy gip mi máy gip mi chơi hay á chắc là mai vt phải đổi máy ấy em đủ chó đỏ chưa em tú lấy cung cái cái gì cơ cái gì cơ em tú không hát nữa à úp cấp đi á ra sau mình mới úp mọi người ơi úp vội vậy ừ ha thật ra là úp cấp cho năm ngoại binh cũng được nhưng mà mình nghĩ là từ từ đi tại vì tí nữa mình không có lợi tức mình cũng không nổ đâu nên là mình nghĩ là bây giờ năm ngoại binh cũng chưa muộn á sao không úp năm ngoại binh ta à tại vì em tú không muốn ờ, không muốn ờ, mất một lợi tức á tại vì tí nữa không có tiền cũng khó nổ lắm xong một tí nữa nhiều khi lobby kiểu đột biến thì sao đúng không mình phải tính đến cái đường gọi là nổ được hũ nữa chứ chứ bây giờ cứ ôm năm ngọn binh xong một tí nữa không nổ được vũ vào đời đi à từ từ nhá anh cảnh ơi anh cảnh ơi cho tướng vào đi mạnh mạnh vào hâm à anh cảnh này có thực sự biết chơi game không vậy nhà anh cảnh toàn là một sao anh em ạ cần cái đó cần cái đó fit một chút đi fit một chút đi lại meta nữa đánh galio đi à galio phải nổ hũ đã anh tô ạ với cả ra được cơ bùm bùm Chiu. giết được con uy lao là đẹp hai cho liên xạ và giết được một con ê cảm giác con cookie bắn như vậy mà không chết nhở con uy lao này hình như là được hồi máu á bảy máu à thua một rau nữa là còn 66 mươi ui anh cảnh ấy cô sâu vậy thế chịu tình nghĩa anh em bấy lâu nay nhốt đi em à nhốt à nhốt à ờ, nhốt à hello anh tú à hello tới hành nhá cứ top một đi đã cứ thật không thôi à được anh chí nice nice <laughs> này thì đòn em tú à không có dễ đâu anh cảnh ơi nhưng mà mình lắp đồi để ép không nhở không mình nghĩ là chắc vẫn thua nguyên nhà bọn vệ sĩ ở châu quá phải lắp phung xanh ê đẹp được con leona đẹp ui con lulu búp rồi lulu búp thì khó bọn vệ sĩ ở châu quá lắp phung xanh thì may ra đẹp được nhưng mà thôi mình nghĩ là không sao đâu tự an ủi là không sao nhá sáu mươi sáu máu vẫn là ok rồi con này hai à uhm, gì đấy hai tướng bốn vàng à hay là một chút nổ luôn không một chút nổ luôn không bây giờ bán đi thích tiền này trận này đánh đỡ vần thật ra là cũng được đánh đỡ vần thì mình đang ôm hai con này khá là ngon nhưng mà tí nữa lên cấp chắc chắn là kẹp con này rồi với cả kiếm một lucian thay con này nữa đúng không nếu mà bây giờ mà rau này không có tiền thì mình bán hai con này đi nhá mình để lại con camille đi sc ba rồi ấy hả sc ba rồi á ui sc ba trước hai chấm à? à trước ba chấm à căng vậy căng vậy đai máu nữa à đai máu thì nói chung là đánh uh, ngon hơn re các thứ ngon hơn cung nữa à chắc là trận này đánh sivir à, mọi người ạ cuồng đao cung xanh với cả kháng hiệu ứng này nè re nữa đánh đỡ vẫn nó hơi tù and <coughs> like đông từ từ nhá quên mất sao lại lắp đồ nhở đông nít nít con nít này and say night solo meaning Korean tribe. Làm quả năm vàng ba sao đi anh nhá. Ok ok, anh tú sẽ cống hiến nếu mà được. Giờ người nơi đâu em hỡi, nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi. chắc là mình đã được một chết anh em ơi hai con vi này thì chịu rồi một chết thua bốn chết là tám máu à ê ra ba mươi lăm máu tầm này chắc là xin luôn cái game á tại vì mình hơi thọt tiền nè đấy mà anh em bảo mình úp năm pha kia nhá là tầm này mình chỉ có hai mươi mấy tiền thôi á là mình đi á thật tại vì tí nữa mình phải cần tiền để nổ hũ á thành ra là trận này mình phải đánh chuẩn chỉ một tí nhá với cả bây giờ làm sao đép được nhiều nhất á hôm qua em ngoại binh nhỏ nhưng có võ với khổng lồ hóa luôn à bú thế bú thế nhưng mà nếu mà tí nữa đánh sivir thì bắt con này vào ngon hơn nên là mình cứ để tạm con này lại nhá con này thì có thể bỏ ra anh cảnh chắc là tầm này hết đòn rồi đúng không level sáu rồi nè nhà này ngoại binh à ui nhà này ngoại binh yếu thế ba mươi lăm máu cho em tú ba mươi lăm máu nào and I don't need real wing to fly nha em tú á and I don't need à? and I don't need là và tôi không cần và tôi không cần bạn và tôi không cần bạn wing là cái gì nhỉ tu fly là bay và tôi không cần bạn cái gì bay á tới bay à ờ tu là tới và tôi không cần bạn tới bay à vừa ăn cơm vừa xem tiếp lại thấy ngoại binh rồi à <laughs> em tú chó đỏ em tú chó đỏ nhưng mà không tự ái nhá mọi người em tú hên nhưng mà em tú không tự ái nhá ai lập dìu bây giờ mà lấy đồ ấy thì nói chung là ra đồ đẹp thì ngon nhưng mà mình đang muốn lấy cái lá chắn tầm xa hơn không thật ra là sivir tí nữa kiểu nó kẹp nhiều đồ à quên kẹp tái chế ấy. mình nghĩ là lấy đồ hợp lý hơn á thật tại vì tái chế mà anh em đồ này nhưng mà lại là đồ cũ ui không cùi lắm có một cái kháng hiệu ứng này nè hợp lý nhá một cái kháng hiệu ứng rồi thì ok làm một cái dây chuyền không không mình muốn lấy cái một cái xe ke hơn á một cái kháng hiệu ứng trước con này mua lại xong bán con này đi hợp lý chưa em đi vào sâu tim anh ông trùm ngoại ngữ à đôi cánh em ơi á à đôi cánh à <laughs> và tôi không cần đôi cánh của bạn để bay à à và tôi không cần đôi cánh của bạn để bay à ghê vậy ghê vậy một nico và gì đây <coughs> một trang bị thành phần nữa à tí nữa chắc là mình lấy zekia trước nhá mọi người zekia nhá hoặc là lấy đồ thủ chết rồi quên lắp cái con này nó kéo con này mà nhở ai da tay nhanh hơn não à nhưng mà gặp mày này kiểu gì mình cũng thua nguyên nhà thôi ê từ từ đép được con blitz đép được con blitz hay ui năm triệu ui nhưng mà từ từ nhá ba mươi hai máu à phải nổ á phải nổ á mọi người ơi phải nổ trận này ui tích tiền quên mất nổ hũ cái hũ cốt rồi đó à không không không không nổ cái hũ này đã không có lì lợm nó mặt trâu mặt ngựa đâu nhá sivir sivir sivir cầm kiếm sivir cầm kiếm sivir cầm kiếm sivir cầm kiếm gì cầm kiếm nhà này lấy vi đúng không bà răm bà răm bà răm lấy con bà răm bà răm quỷ thư cũng được nhà này à à nhà này đánh đánh đánh đánh đam à bram nhá bram nhá nổ hũ cái nhá mọi người ơi hụ nổ hũ cái nhá em tú nổ hũ đã từ nhá sao trông có vẻ cùi bắp rồi before repeal một rau đúng không một rau đúng không cảm giác hũ của mình hơi bé anh em ạ thật một rau đúng không hũ của mình hơi bé một chút đó mình nghĩ là một rau được á một rau được á lì thêm một lì lì thêm một rau đi tại vì bây giờ một là top một luôn hai là ao top nhưng mà gặp nhà này à, gặp nhà này mà không nổ tí nữa thì hơi khó nổ á nhưng mà hy vọng là đép một hai chết nhá đập hai mình chỉ cần đép thôi mình nghĩ là không cần nổ đâu hai này hai này đép được nhiều này đép được nhiều này từ từ nhá sức sống mới à hai con nữa ông hai con nữa ông hai hai hai lì nhá lì nhá một rào quá đi một rào quá đi cái mùi không thơm mà phải thơm á một tướng bốn vàng và mười vàng mà thêm vào trương của bạn nào tại vì cơ bản lúc đầu mình thọt quá thành ra là bây giờ phải nổ á mình đôn mấy phát mà hai trang bị thành phần nào u con này thì nổ được chắc rồi mít phó cần lên không ta tại vì trước sau thì mình cũng bỏ mít phó mà đúng không thì mình nghĩ là như vậy nè là hợp lý nhất bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi không cần lên mid four không cần lên mid four gp hai gp hai gp hai cần gp hai cần hôm nay thay vào đây nhưng mà mình nghĩ là đồ này tí nữa cho con ấy á đồ này tí cho con gì nhở nhưng mà phải cần nổ đấy anh em ạ đồ này tí nữa mình mới cho cv nhá tầm này mình nổ trước đã tại vì chưa chắc là mình nổ được đâu đép đi đép đi đép đi đép đi đép đi cố lên cv chưa ra con nào các thứ luôn đây ôi CV2 CV2 hoặc là zona đồng cái gì đó đi CV2 hoặc là ra một cái gì đó đi blitz blitz blitz em tú ăn còng mà không không không không không ăn còng được CV2 hoặc là một cái gì đó đi làm ơn á làm ơn làm phước á xẻng à ấy kazik hai được nhá kazik hai được nhá cố lên cố lên cố lên cố lên phải làm được á vt phải làm được á vt vt phải làm được á vt ơi vt phải làm được á vt con này bờ năm hai đi bờ năm hai đi iz à iz à iz à báo này đi zone zone cố con con nào hai sao quá anh em ạ hai cv rồi hai cv rồi một rau nữa một rau nữa một rau nữa cố nhịn đi cố nhịn đi cố nhịn đi nước mắt đồ này đồ xấu đấy lấy đồ cho id tạm tiếp nhá nhà này có chiến lợi phẩm anh em ơi từ từ nhá bram cc đẹp là nổ á cc đẹp là nổ á ui không trúng lucian à từ từ nổ rồi nổ rồi nổ rồi nice bán con kazik rồi bảo kazik hai không ông cv hai à quên con bram hai mọi người ơi phải phải phải cái này cái này cái này bách cái bách cái bách cái bách phép bách trúng cái để tí nhầm tú xoay cái mọi người ơi cv hai à, phải đuổi phải đuổi anh em ơi không để được đâu không để được đâu phải đổi á tại vì con con này hai mạnh hơn chết rồi chưa cho bốn tấn công vào rồi đần rồi đần rồi đần rồi chú bé đần rồi chú bé đần vt rồi mình đang cần một cái jet à cần jet anh em ơi ê đao này cần win á thề đứng bốn tiến công là win rồi thua một chết à thôi thua một chết rồi anh em ạ nguy hiểm ấy nhở nguy hiểm ấy nhở nhưng mà bây giờ phải lì á <coughs> đây nhà này trông ghê vậy gặp mày này làm tú đi thật đấy chứ phải nico à phải nico à nico thì nó hơi tầm thường á bây giờ phải đợi zeke đồ của mình toàn là nước mắt với là kháng phép với cả cái gì gậy gậy á đồ em tú mà ra được mấy cái kiếm hay là cung là đẹp rồi quả đấy có kiếm mà có re ke rồi ai da ngoại binh lúc đầu dôn các thứ rồi xong rồi nó hết tiền á mình nghèo quá sao em gà vậy à em gà một xíu anh biết, em gà em gà nhiều á em gà em gà Ôi chắc là em Tú ọp đi ăn cơm mọi người. <laughs> Chiều em Tú chơi BBE nhá. Thôi em Tú ọp đây. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nha. Em Tú chạy ngay. Em Tú tạ quá, em Tú à, non quá, em Tú à, đỏ nhưng mà non đấy, em Tú đỏ mà non á, mọi người nói đúng á.